À, xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh video của xe điện motor điện kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm để làm những cái xe ba bánh bốn bánh xe điện và xe xăng à, video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn đến à, một cái động cơ đặc biệt à, nó khác với những cái dòng động cơ xe máy thông thường đó là nó tích hợp cái số lùi sẵn trong cái động cơ luôn có 3 số tiến và một số lùi à, những cái dòng động cơ này à, được à, làm phù hợp với những cái dòng xe ba bánh cho những người thương binh hoặc là làm xe bốn bánh không cần phải làm số lùi nữa tích hợp sẵn trong máy rồi à, cái động cơ này à, nó là động cơ 125 phân khối có củ đề khởi động điện chi tiết của cái động cơ này thì à, nó gồm à, rất là nhiều phụ kiện đi theo dây điện này rồi thì à, mô bin IC dơ le lạp này. công tắc đề các kiểu luôn à, mời các bạn theo dõi chi tiết cái con máy này đây là cái cần số của nó trên này nó có ghi số vòng đây 123 R đấy từ 0 là về R được thằng này nó có cái đặc biệt là chỉ có thể sang số theo à, 1 2 và muốn về ngược lại thì này phải về ngược lại về không và rồi mới sang số lùi được đấy để nó phòng tránh ờ, mình đang tiến thì ờ, về ngược lùi nó sẽ làm hư hại cái bộ máy à, dòng động cơ này thì vẫn sử dụng nhông ờ, bình thường như nhông xe máy và cốt trục thì giống cốt trục à, máy 110 à, đi kèm theo à, bộ à, động cơ này thì là bộ phụ kiện của nó bao gồm cái cổ chế này các cái ốc vít này đây là bộ chế hòa khí này đây là lọc gió này đây là toàn bộ phần dây điện dây điện này về các bạn chỉ việc cắm thôi rất là nhàn trên này thì mình đã cắm hết cho các bạn rồi đấu sẵn rồi đây đây là công tắc đề này tay ga để các bạn được đấu vào với cái à, nút công tắc đề này đây bạn tháo con ốc ở trên này ra cho cái tay ga vào trong này nếu như làm xe máy thì các bạn cũng à, rất là đơn giản thôi không có gì khó làm một cái ôm vào đây và đạp ga làm một cái ôm một cái cần này và đạp ga thôi ga như ga bàn thôi cũng khá là dễ dàng còn không thì à, bên mình à, có cung cấp một cái chân ga dành cho động cơ xăng thì các bạn cũng có thể tham khảo qua cái chân ga đấy thì mình cũng có bán nếu mà các bạn làm ô tô thì có thể mua cái chân ga này để thay thế cho cái chân ga cho cái tay ga đây nó có cái ngàm ờ, quạt dây ga đây rất là dễ đây là rơi la đề này à đây là mô pin này đấy đầy đủ hết đây là rơi la đề này đây là ổ khóa này ổ khóa đây được đấu sẵn rồi còn đây là những cái rắc à, lên đồng hồ và lên à, đèn không bao gồm trong cái bộ này IC lạp các kiểu này. đây là đã rất là đầy đủ một bộ dây điện này đây là dây ga đi theo này dây ga đi theo đây các bạn ạ nếu như các bạn có nhu cầu mua cái dây ga dài hơn thì bên mình có cả cái dây ga dài khoảng 2 mét cũng có còn bình thường thì anh em làm động cơ ở ngay phần đầu máy thì à, thường thường là dây ga nó sẵn rồi đủ sẵn rồi không cần phải mua dây dài hơn đấy chính là tổng quan một cái bộ à, máy xăng 125 phân phối Mọi chi tiết à, đặt hàng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 hoặc qua website xe điện motor điện máy của mình là máy mới 100% các bạn nhé